Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Tỵ hôm nay là Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Thiên ấn trợ mệnh mang đến những tin vui về đường công danh cho người tuổi Tý, con giáp này có những suy nghĩ độc đáo và sáng tạo, nhanh chóng giải quyết được những vấn đề còn tồn động trước đó. Trong ngày hôm nay, con giáp này nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ, chỉ cần bạn nhanh chóng được bắt tay vào thực hiện và biến chúng thành kết quả như mong đợi. Người tuổi Tý không nên ngồi một chỗ mà hãy đứng dậy thực hiện ngay trong hôm nay nhé. Thủy Hòa xung khắc gây ra không ít hiểu lầm giữa người tuổi Tý và nửa kia. Đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ thôi cũng khiến cho hai bạn này sinh tranh cãi, mâu thuẫn với người kia. Tình cảm dạn nứt cũng là vì thế, Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. hai Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp cục che chở cho vận trình tình cảm ngày hôm nay của người tuổi Sửu thêm phần hanh thông. Con giáp này cảm thấy niềm hạnh phúc dâng tràn và chỉ muốn ở bên người ấy cả ngày. Trong ngày thứ ba này, người tuổi Sửu nên dành nhiều thời gian hơn quan tâm cho gia đình của mình. Đừng vì guồng quay của công việc mà quên mất đi những người thân yêu đang chờ đợi mình ở nhà nhé. Không những thế người tuổi Sửu còn gặp thuận lợi trên con đường tài lộc vào ngày hôm nay nhờ có sự trợ giúp của thiên tài. Con giáp này có thể giàu lên một cách nhanh chóng do tìm được cơ hội làm ăn hoặc dựa vào sự nỗ lực trước đó của chính mình. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Tỵ dần tương hại khiến người tuổi dần gặp phải đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay. Bạn có thể bị những người mình tin tưởng hãm hại, Tuy nhiên, dù có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan. Kiếp tài án ngữ, đường tài lộc của người tuổi dần cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Thiếu kiên nhẫn, con giáp này có thể bỏ lỡ cơ hội vì không chịu chờ đợi, tiền bạc đáng lẽ về tay thì lại rơi vào túi kẻ khác. Bù lại, ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho chuyện tình cảm của người tuổi dần. Nhân cơ hội này bạn hãy làm hòa với đối phương, cùng bỏ qua lỗi lầm cũ, xây dựng tương lai mới tốt đẹp hơn, giờ tốt trong ngày 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Thìn, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Tỷ kiến xuất hiện nhắc nhở người tuổi Mão cần mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong chuyện kinh doanh. Nếu bỏ được thói quen chần chừ và do dự, bạn sẽ nắm được cơ hội kiếm tiền chắc trong tay. Thời cơ chẳng hề lúc nào cũng có sẵn đâu, cứ có là phải nắm chắc mục tiêu tiến tới ngay lập tức. Đôi lúc, con giáp này cũng cần phải lắng nghe ý kiến của người đã có kinh nghiệm, Đừng tự cho rằng mình lúc nào cũng đúng, có những điều người ngoài sẽ nhìn rõ hơn là người trong cuộc đấy. Hôm nay, người tuổi mão quyết định sẽ sống thật với cảm xúc trong tim mình. Ngày mộc sinh hỏa, bạn sẽ tự tạo ra cơ hội để rút ngắn khoảng cách với người ấy thay vì để mặc cho số phận an bài như trước đó. Yêu thì nói là yêu, không yêu nói không yêu, sao cứ phải giấu giếm làm gì. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, Chính tài cát thân trợ vận, tuổi thìn có thể yên tâm về khoản tiền bạc trong ngày thứ bảy này. Thu nhập ổn định, bản mệnh có thể chi tiêu thoải mái, tuy nhiên vẫn cần có cho mình kế hoạch tài chính hợp lý và rõ ràng. Với người làm kinh doanh, nhân lúc này bạn có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm về quy mô, hình thức cũng như chất lượng để thu hút được nhiều khách hàng hơn. Tâm lý của khách hàng bao giờ cũng thích sự mới mẻ nên đừng mãi đi theo lối mòn đã cũ. Hỏa sinh thổ, người độc thân tuổi thìn có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác phái, hãy thoải mái thể hiện bản thân mình, rồi sẽ có người hợp với bạn thôi. Biết đâu duyên sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới nhất đấy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ gặp họa thương quan trong ngày này khiến vận trình của bạn không được tươi sáng cho lắm. Nếu được nghỉ trong hôm nay, bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây xích mích, đấu khẩu với người xung quanh vì những phút thiếu kiềm chế. Ngoài ra con giáp này cần chú tâm hơn nữa trong công việc, bạn để quá nhiều chuyện ngoài lề khiến cho mình phân tâm và không còn đủ sức tập trung vào công việc của mình nữa. Đây là điều rất nguy hiểm khi mà bạn tự tay khiến cho công việc của mình sụp đổ. Ngũ hành tương sinh báo hiệu nhân duyên vợ chồng bạn rất hòa hợp, cùng nhau trải qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Thời gian bên nhau càng nhiều càng làm cho tình cảm vợ chồng thêm nồng nàn thắm thiết. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ, mùi. 7. Tử vi tuổi ngọ, Ngày được tam hội cục che chở, những mối quan hệ xung quanh người tuổi ngọ trong hôm nay khá hài hòa. Thậm chí, có người vô tình gặp lại một người bạn cũ, bạn đồng hương, họ mang lại cho bạn niềm vui trong ngày nghỉ lễ này. Thực thần xuất hiện trong vận trình tài lộc của người tuổi ngọ báo tin vui phát tài phát lộc của con giáp này. Bạn dễ dàng nắm bắt được cơ hội kiếm tiền trong tay, tiền bạc thu về đầy tay. Hỏa khí vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay, Vốn là một ngày tưởng như hài hòa nhưng thật chất bạn là người nóng tính điển hình, bản tính dễ nóng này khiến bạn dễ phật ý vì những điều nhỏ nhặt. Hãy tìm cách để cân bằng cảm xúc, bởi lẽ nóng giận là việc làm cực kỳ thiếu lý trí, ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai bên. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, tị mùi tương hội, hôm nay là ngày rất thích hợp để tuổi mùi mở rộng quan hệ xã giao, kết thêm bạn bè, làm quen với nhiều người, Thông qua những mối quan hệ này, không những làm phong phú đời sống tinh thần mà còn hữu ích trong công việc của bạn. Thiên tài soi sáng, con giáp này tìm được những cơ hội kiếm tiền khá bất ngờ, tăng tài lộc cho bản thân mình. Người làm công ăn lương chăm chỉ, có thể tìm được việc làm thêm tại nhà để tăng thêm thu nhập. Nhờ tinh thần làm việc hết mình này mà tiền bạc cũng có phần dùng dỉnh hơn, chi tiêu không còn phải nhìn trước ngó sau quá nhiều. Hòa dưỡng cho thổ, đường tình duyên khởi sắc, người độc thân tuổi mùi có lẽ trong ngày sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình một cách tình cờ. Mối nhân duyên đã bắt đầu từ trước đó, có điều bản mệnh chưa nhận ra mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, hợi, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, Thứ ba này, tị thân nhị hợp, hôm nay là một ngày rất thích hợp để người tuổi thân hợp tác làm ăn với bạn. Vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định hợp tác hoặc ít nhất là tạo quan hệ với đối tác. Đừng chần chừ quá lâu, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Chính quan trợ lực sẽ giúp cho vận trình của người tuổi thân được thuận buồm xuôi gió. Bạn tin tưởng vào bản thân hơn tuy nhiên chớ nên đề cao tới mức thiếu tôn trọng những người xung quanh sẽ rất dễ dẫn đến sai lầm. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở người tuổi thân hãy bỏ bớt cái tôi đi thì gia đạo mới an yên được, lời nói đôi lúc còn có lực sát thương hơn bất cứ thứ vũ khí nào. Đừng để đến khi tình cảm trục trặc, mâu thuẫn, chia ly thì có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, tuất, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Sự xuất hiện của cục diện tam hợp giúp cho người tuổi dậu còn độc thân có nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Đào hoa vượng sắc cho thấy đã đến lúc bạn nên mở cửa trái tim để đón tình yêu tới. Còn người có đôi tuổi dậu cảm nhận được tình cảm chân thành mà đối phương luôn dành cho mình. Nhiều cặp vợ chồng còn có thể đón tin bầu bí trong thời gian này. Tuy nhiên, những gì bạn đang có khiến những kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ và tìm cách phá hoại bằng được trong ngày xuất hiện thiên quan. Bạn cần phải học cách phân biệt người tốt kẻ xấu trước khi tin tưởng vào đối phương giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ thân, rộng thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Chính tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tuất báo hiệu tài lộc vượng là điểm sáng ngày này với bạn. Nhất là người làm công việc tự do, thu nhập của bạn mệnh khá ổn định, giúp bạn thoải mái chi tiêu theo ý mình trong ngày nghỉ. Người làm công ăn lương nếu thu nhập vẫn chưa được cải thiện thì đừng vội buồn. Có thể là thời cơ của bạn chưa tới mà thôi, Hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình, rồi nó sẽ mang lại cho bạn nguồn thu không tối chút nào đâu. Ngũ hành tương sinh, với những người tuổi tuất vẫn còn chăn đơn gối chiếc thì hôm nay là thời điểm tốt để bạn bày tỏ tình cảm với người mình thương. Cát khí lan tràn, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn mức bình thường. Biết đâu đấy, người ấy chỉ đang chờ bạn ngỏ lời để được chung đôi mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Cục diện tị hợi tương xung đang cản trở không nhỏ đến vận trình hôm nay của người tuổi hợi. Trong ngày này, bạn cần phải bình tĩnh để không đưa ra quyết định sai lầm. Trước khi quyết định điều gì, cần phải suy nghĩ thấu đáo. Chính ấn trợ mệnh nhưng chưa đủ để bản mệnh bứt phá ra khỏi những rắc rối vây lấy mình. Nếu khéo ăn khéo nói hơn, biết tạo dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực vào thời điểm mấu chốt. Thủy hỏa xung khắc có thể dẫn đến những tổn thương trong chuyện tình cảm lứa đôi,